có bảo toan nuôi con này toan nuôi con kia toan làm cái này toan thì anh em cứ ngồi không mà mình không thể nào mình ngồi không mình giàu đâu anh em mình phải hành động thôi đúng không thì anh em có thể sờn ngồi anh em thấy là rất nhiều người trở thành triệu phú từ nuôi vô công còn đối với mình thì nó rất dễ dàng có thể là mình là người có kinh nghiệm anh em mình là kinh nghiệm mình chỉ cần nhìn vào cái đầu chim thôi mình biết liền con nào trống con nào mái anh em cái nhau mình thêm hẳn con chim lên đây cho anh em xem luôn đây là chim bồ câu à, xin lỗi nha đây đúng là chim bồ câu nhé nhưng mà nhìn nó hơi giống con cò à, rồi xin chào tất cả anh em thì à, hai ngày à, trước đó thì mình đã làm à, hai cái livestream để à, giới thiệu cho anh em rất nhiều những cái à, kiến thức hay ngày đầu tiên thì mình à, làm về nội dung là xây à, cái à, trại bồ câu như thế nào cho nó đúng chuẩn cái chiều cao cũng như là cách xếp lồng và ngày thứ hai là ngày hôm qua đấy thì mình có một buổi livestream về giới thiệu về cho con chim bồ câu ăn như thế nào cho nó nhanh lớn cũng như là để tách chim bồ câu ra ràng khỏi chim bồ câu bố mẹ nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì mình livestream nó bị À, không có được ưng ý tại vì cái đường truyền đó mọi người đường truyền nó à, mạng nó bị yếu nên là mình xem lại mình cũng thấy là à, cái um, âm thanh của nó không tốt mình nói chuyện nhưng mà hầu như là mọi người không có nghe nên là hôm nay thì mình sẽ làm tiếp nội dung và mình đã khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của hai cái video trước về à, À, đường truyền về âm thanh thì ngày hôm nay thì mình hy vọng là sẽ mang đến cho anh em rất nhiều những cái kiến thức bổ ích và ngày hôm nay thì cũng là một cái nội dung mới mẻ khác với hai cái nội dung ngày hôm qua nhưng mà mình sẽ cũng sẽ gọi là điểm qua cái nội dung của trong ngày thứ hai tại vì trong ngày thứ hai mình livestream thì à, à, những nhiều anh em không thể nào mà tiếp nhận được tại vì cái mạng nó nó bị lag thì mình sẽ nói thêm à, mình chen lẫn ở trong những cái nội dung của mình và mình à, à, hôm nay thì mình cũng có những cái thiết bị như hai hôm trước mình cũng ghi hình à, chiếu slide hình ảnh video để có gì cho anh em theo dõi một cách chân thực nhất trong mỗi cái buổi trực tiếp của mình và à, mình cũng à, chuẩn bị rất nhiều những cái hình ảnh những cái nội dung để à, có gì à, cho anh em mường tượng một cách rõ ràng nhất và những anh em nào mà cảm thấy mà khó hiểu hoặc là những cái à, nội dung nào mà anh em cần phải lưu ý thì anh em cứ bình luận ở bên dưới à, mình sẽ trả lời trực tiếp những cái câu hỏi những cái thắc mắc của anh em luôn thì à, ngay bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung luôn anh em nhé tại vì à, thời gian thì nó mình cũng có phải tiết kiệm này mình cũng biết là rất nhiều anh em bận nên là không ai rảnh để ngồi xem ai nói ba lát ba sàn nên là mình cũng hy vọng là những cái nội dung bổ ích của mình thì sẽ mang lại cho anh em những cái kiến thức cực kỳ hay ho và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến một nội dung mà rất nhiều những anh em nuôi chim bồ câu lúc mà ban đầu mới nuôi gặp phải à, cái rắc rối đó là không thể nào mà phân biệt được chim bồ câu trống và chim bồ câu mái thì à, cái cách phân biệt thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số những cái cách mà dễ dàng nhất để cho anh em à, theo dõi cũng như là anh em có thể học được liền cái cách thứ nhất đó là cái à, à, chim bồ câu khi mà mình cầm nó lên và nó vảnh đuôi hoặc cụp đuôi xuống thì là trống hay là mái thì à, ngay bây giờ thì mình sẽ à, bật một cái video để cho anh em xem cùng lúc luôn à, đây là cái con bồ câu 15 ngày tuổi đây đây là con bồ câu trống là coi như mình lấy hai cái chân này nha mình cầm nó lại rồi đè hai cái cánh xuống rồi mình đè nó xuống đây là con thấy cái đuôi nó cầm xuống không đây là con trống đây đây con trống nha đây là đóng này tập cái đường xuống bây giờ mình cái dĩnh nó lên nó cũng bỏ xuống nè bỏ luôn bỏ xuống nè rồi dẫn lên nè thấy không giờ mình có đè xuống nó cũng dẫn lên nè đè xuống nó cũng dẫn lên tại đây là con máy mà à, phân biệt rất là dễ mọi người cũng có thể thấy trên màn hình ấy, đó là cái ờ, hành động mà mình đang à, phân biệt chống mái thì à, mình phân biệt từ lúc cái ờ, con chim bồ câu khoảng à, à, 1 đến 2 tháng tuổi là mình cũng đã phân biệt được chống mái rồi nhé mọi người còn những cái à, bồ câu mà lớn thì phân biệt nó càng dễ hơn thì à, đây mọi người có thể thấy là mình đang à, cầm con chim bồ câu thì cái cách cầm là như thế này này thì à, hai cái chân thì mình quặp nó vào và mình giữ cái cánh cái cánh mình sẽ đè xuống anh em nhé mình sẽ hơi đè xuống một tí xíu và cái con nào mà nó cụp đuôi xuống á cụp đuôi xuống anh em nhé thì đó là con trống là nó con trống anh em nhé tại vì uh, con mái thì nó sẽ vảnh đuôi lên thì đây bây giờ mình làm lại tiếp một con nữa cho anh em xem và con này là con mái anh em nhé thì cái đuôi của nó sẽ vảnh lên như thế này đấy mọi người có thể thấy không và như là hình ảnh nó trực tiếp này thì mọi người xem một cách rất là sinh động thì mọi người nhớ kỹ nhé. với cách phân biệt chống mái bằng cái cách cầm chim bồ câu trên tay cụp uh, cánh cũng như là cả cầm hai cái chân của nó thì con nào mà cụp đuôi xuống là con trống anh em nhé cụp đuôi xuống là trống và con nào vẩy lên là con mái với cách phân biệt này thì à, rất nhiều à, anh em có bình luận à, trong những cái video trước đó của mình là cầm như thế nào cho nó đúng tại vì rất nhiều những anh em cầm mà mình không hiểu cầm như thế nào mà con nào nó cũng cụp đuôi xuống con nào nó cũng vẩn cái cái cái lông đuôi lên thì như vậy là không đúng thì mọi người phải cầm nó là như nào phải cầm nó thăng bằng anh em nhé nó phải có một cái độ à, thăng bằng chứ không anh em đừng có để ngả nghiêng hoặc là như nào như nào khác mình phải cầm thăng bằng thì cái con nó cục đôi xuống là con trống nào vạch lên là con mái không đơn giản nhé còn cái cách thứ hai mình à, à, dựa trên cái kinh nghiệm có nghĩa là cái cái à, cái con nào mà anh em để ý cho cái lỗ mũi của nó mình hay gọi đó là cái nhân trung anh em nhé cái nhân trung của nó mà con nào to nó là con trống mà con nào nhỏ nó là con mái anh em nhé để kỹ cái nhân chung của nó nhé là chỗ cái hồng hồng hay, hay nó nổi lên ở trên cái lỗ mũi đấy đấy trên màn hình mình có chiếu cho anh em xem luôn này đó là cái đây là cái nhân chung của nó nhé và cái con nào mà to là con trống anh em ạ và con nào nhỏ nó là con mái rồi mình sẽ chiếu tiếp cách tiếp theo cho anh em xem rồi đây anh em nhé trên màn hình nhé đây là con chim bồ câu mái nhé thì anh em có thể để ý kỹ này là cái mỏ của nó dài và nó quặp hơn còn con trống á, cái mỏ của nó nó tù hơn anh em ạ nó ngắn hơn nhé và có một cái cách để ý um, tiếp theo nữa đó là dựa vào cái đầu của con chim bồ câu cái đầu chim anh em nhé à, con nào mà nó to á, nó là con trống còn con nào mà đầu nó nhỏ hơn đó, đó là con mái anh em nhé và mình có thể dựa vào cái đầu chim này mình à, à, có thể nhìn bằng mắt thường mình vẫn có thể biết được con nào là trống con nào là mái cực kỳ đơn giản luôn đấy chứ anh em có thể thấy không ví dụ là mình đối với cái cách à, phân biệt bồ câu thứ nhất nếu anh em mà còn lăn tăn á, thì mình áp dụng cách thứ hai lên nếu mà cách thứ hai mà anh em còn chưa chưa ưng ý lắm thì anh em sử dụng cách thứ ba rồi sau đó là cách cuối cùng hơi cực tí sờ vào cái hậu môn của nó con nào rộng đó là con mái con nào hẹp là con trống anh em cảm thấy dễ dàng chưa nếu mà nhiều người hay à, gọi điện à, và nhắn tin hỏi mình là em không thể nào mà phân biệt được chim bồ câu trống chim và câu mái còn đối với mình thì nó rất dễ dàng có thể là mình là người có kinh nghiệm mà nhỉ mình kinh nghiệm mình chỉ cần nhìn vào cái đầu chim thôi mình biết liền con nào trống con nào mái nhé không cần phải đụng đến nó mình không cần phải cầm nắm nó xếp cánh lại dòng chân cho nó hoặc là sờ vào hậu môn mình chỉ cần nhìn vào cái đầu thôi mình biết liền con nào chống con nào mái đấy dựa vào kinh nghiệm là như vậy tất cả những cái kinh nghiệm mà à, cái kênh nông dân làm giàu của mình mình đăng lên trên rất là nhiều rồi tính như này khoảng vài chục clip rồi mình làm video thì đến nay cũng à, hơn được à, hơn năm anh em nhé thì có rất nhiều những cái video bổ ích trên đó thì à, à, để nuôi thì con chim bồ câu nói chung là cũng uh, nói dễ dàng thì cũng không phải mà nó khó khăn quá cũng không phải Thế với anh em có thể search google anh thấy là rất nhiều người trở thành triệu phú từ nuôi bồ câu đấy nên là mình cũng hy vọng là những anh em nào mà đã quyết định nuôi chim bồ câu thì anh em sẽ có một cái nhìn đầy đủ nhất về chim bồ câu chứ anh em thấy cái mùa dịch anh em có bảo toan nuôi con này toan nuôi con kia toan làm cái này toan thì anh em cứ ngồi không mà mình không thể nào mình ngồi không mình giàu đâu anh em mình phải hành động thôi đúng không không thể nào mà mình ngồi im một chỗ mình cứ bảo nuôi con này vất vả nuôi con kia vất vả rồi cuối cùng không làm được cái gì cả rồi bần cùng sinh đạo tặc đúng không anh em đấy mình à, hay nói à, chia sẻ với anh em rất nhiều những cái à, à, nội dung thực tiễn nuôi chim bồ câu của mình ở ờ, mình bao đầu ra cho anh em luôn mà mình đâu có nói chen gió đâu mình làm hợp đồng giấy tờ cho anh em luôn đối với những em nào nuôi chim bồ câu mà khó khăn về đầu ra mình bao đầu ra cho anh em luôn ký giấy tờ luôn mà anh em mình đâu có có ngại ngùng đâu tại vì mình có một cái hệ thống tiêu thụ chim bồ câu ra ràng là nói chung là rất là ổn mùa dịch này mình cũng có ship chim bồ câu đi rất là nhiều nơi tại vì mình biết cái nhu cầu của à, bà con mình rất là nhiều tại vì một con chim bồ câu giá trị gìn giữ bằng 9 con gà nên nhiều người rất thích ăn đặc biệt là những à, phụ nữ có thai này rồi những người mà ốm này rồi những người mà bị à, à, bệnh nhá, thì ăn chim bồ câu á, thì nó sẽ bổ sung được một lượng dinh dưỡng rất là lớn mình chỉ có ăn một đến ba con thôi là mình đã khỏe lên rồi mình không có chém gió anh em nhé anh em có thể tìm hiểu um, hoặc là tìm hiểu uh, trên Google hoặc là anh em có thể hỏi uh, bác sĩ luôn thì bác sĩ sẽ chia sẻ những cái thông tin như vậy còn thịt chim bồ câu ờ, chế biến là những món gì thì chắc có lẽ mình không phải bàn thêm rồi rất nhiều món luôn chim bồ quay này chim bồ câu roti này nướng này nấu cháo này rất nhiều luôn cực kỳ ngon nói đây thì mình lại thèm quá nhưng mà mình tiếp tục buổi livestream này nhé thì cái nội dung tiếp theo mình ờ, cần lưu ý cho anh em đó là à, nuôi chim bồ câu thì mình cần phải con chim bồ câu uh, ra ràng khỏi con chim bồ câu bố mẹ từ lúc nào nếu mà mình muốn làm giống với em nhé đối với những người anh em mà muốn à, gọi là nhân giống từ chính những cặp con chim bồ câu mà mình à, cung cấp cho anh em thì mình nhân giống cách nào anh em cứ yên tâm tại vì chim bồ câu mình giao cho anh em nó là chim bồ câu thuần chủng anh em nhé mình không có lai đặc biệt ở trạm mình là không bao giờ thích gọi là lai tạo cái dòng chim này với dòng chim kia sở dĩ hôm bữa mình lại rằng chim một câu pháp với à, chim một câu à, siêu thịt của thái với chim một câu gà mỹ để cho anh em xem là hai này lai với nhau sẽ ra con lai như thế nào chứ à, thực ra là nó cũng vẫn to anh em mà trải qua nhiều đợt lại thì con con của nó sẽ nhỏ đi và như vậy mình không thích mình chỉ thích xài cái đồ thuần chủng thôi thuần chủng thì lúc nào à, đối với con giống thì nó cũng rất là ok nha thì quay trở lại cái à, cái vấn đề làm sao để tách con chim bồ câu ra ràng khỏi con chim bồ câu bố mẹ đó là anh em nên tách anh em tách anh em nhé thì mình sẽ uh, tách khi mà con chim bồ câu con nó bắt đầu nó tập ăn anh em nhé nó tập ăn thì rơi vào khoảng tầm khoảng 35 đến 40 ngày đây là chim mới nở nhé thì uh bố mẹ nó đang còn nuôi thì à, ở đây chim non rất là nhiều này nhé chim non rất là nhiều ở bên cạnh đây là chim bồ câu đa ràng cũng cũng đang đang to này những cặp này là à, gần làm thịt được rồi đó hoặc là những cặp nào làm giống mình có thể tách được đó thì bây giờ anh em tách như thế nào thứ nhất là chim bồ câu từ lúc nở ra đến khi mà mình à, à, bán bồ câu đa ràng hoặc là chim bồ câu trưởng thành nhé thì khoảng từ 25 đến 30 ngày là mình đã bán một con làm rồi 25 ngày đi là chim con là trên 5 lạng đúng không anh em nhưng mà anh em đặc biệt lưu ý đến với những cái cặp nào những cái con nào mà mình có thể à, tách mình làm giống được nghĩa là mình không bán chim thịt đó thì à, loài nào cũng vậy thôi khi mà từ chim bố mẹ đẻ ra thì sẽ có những con ưu tú như là mình nuôi à, mình trồng bầu trồng bí ấy, thì sẽ có những cái cái à, quả nó to đẹp thì mình sẽ lựa làm giống đúng không anh em thì nuôi chim bồ câu cũng vậy nó sẽ có những cái con ưu tú và mình sẽ lựa làm giống tuy nhiên không phải tất cả nhé tuy nhiên không phải tất cả 100% là con chim bồ câu bố mẹ đẻ ra mình đều có thể làm giống được cái chuyện đó là không có đâu nha hoặc là có những anh à, có những khu vực mà họ chắc cú hơn thì họ tầm khoảng từ 50 đến 60 ngày thì họ tách nhưng mà đối với cách à, làm và cái cách trước giờ của anh em mình thì mình à, trung bình thì tầm khoảng là 40 ngày thì mình lấy con số 40 ngày thì, thì mình tách con chim bồ câu con khỏi con chim bồ câu bố mẹ để mình à, làm giống nó nhưng mà không phải con chim bồ câu nào mình cũng làm giống được đây mọi người cũng có thể thấy trên màn hình này mình sẽ chiếu một số những cặp chim bồ câu đây cho anh em thì đây trên màn hình cái con chim bồ câu này nó cũng không phải là to lắm anh em nhé nhưng mà mọi người cũng có để ý là cái lông của nó rất mượt và cái bộ cái bộ khung xương của nó anh em nhé anh mà nó đẹp á và cái lông của nó mượt và nó không bị những cái dị tật ở bên ngoài hay là mỏ này hay là chân này hoặc là cánh này thì anh em có thể lấy cái cặp bồ câu con đó để làm giống để làm giống anh em nhé thì cũng có một số anh em hỏi mình là khi mà mình nhân giống vậy có ok không ok quá chứ anh em <laughs> đâu có gì gọi là không ok đâu nhưng mà anh em phải biết là cặp bồ câu nào làm giống được cặp nào không có những cặp mà nhìn ok đấy nhưng mà chỉ để làm thịt thôi anh em có những cặp nhìn rất là đẹp nhưng mà chỉ để ăn thôi làm thịt thôi không thể nào mà mình phát triển nó lên một cặp gọi là cặp giống được à, đây này con này thì mình có thể làm giống rồi anh em này con bên ngoài thì à, thì không được nhá anh em tại vì mình à, trong nghề lâu rồi ấy, thì mình sẽ biết được thì mình sẽ bắt nó ra cho anh em xem luôn này mình sẽ bắt con bên trong ra cho anh em xem luôn là tại sao mình sẽ có thể làm à, tách đàn nó ra mình làm giống được rất khỏe nhé anh em nó rất khỏe không thì đây đây anh em để ý kỹ này đối với những cái con á, mà mình à, có thể à, tách đàn mình làm giống được anh em để ý kỹ này cái lông của nó này cái lông của nó rất là mượt anh em để ý kỹ nhá thứ nhất là cái lông của nó cái lông của nó phải rất là mượt cái màu cái mỏ của nó này anh em thấy nó hồng hào không cái mỏ của nó phải thật là hồng hào và không có dị tật nhé nó không có có, có, có quặp sang một bên hoặc là là nó nó nó bị quắm xuống và cái mỏ của nó phải thật là đẹp lông của nó thì phải là mượt và nó khỏe mạnh nhé anh em thấy con này con này tuyệt vời nhé con này là làm giống là ok đấy đây khi mà anh em mà nuôi chim bồ câu quen á thì anh em chỉ cần nhìn nó thôi là anh em đã biết được con nào trống con nào mái rồi đối với những con chim bồ câu ra làng như này á mình với kinh nghiệm của mình thì mình không cần cầm đến nó mình vẫn có thể biết là con nào là, là con trống con nào là con mái chính xác đến khoảng 99 phần trăm nhé còn những cặp nào mà nó lưỡng tính thì thôi còn mình có thể chính xác đến mức độ như vậy để cho anh em xem thứ nhất là anh em để ý đây này hai con bồ câu này này hai con bồ câu à, ra ràng này là hai con mái hết nha anh em đâu là con chim bồ câu già đâu là con chim bồ câu non anh em nhé tại vì mình à, có thể dựa vào cái nhân chung của nó mình mình biết được mà nếu mà cái nhân chung của nó mà nó chốc vẩy lên thì đây chắc chắn là một khẳng định anh em 100% đây là con chim bồ câu dài đấy nên là anh em có thể dựa vào những cái này nên anh em mà đi mua chim bồ câu giống đấy anh em lưu ý hay là chỗ đầu gối của nó anh em chỗ cái khủy chân của nó mà con chim bồ câu nào mà nó bị chắc vẩy lên hoặc là nó nó bị uh, chai trần quá nhiều thì đó là con chim bồ câu già còn ngược lại nhân trung hồng chân không bị uh, chắc vẩy hoặc là à, bị chai sần quá nhiều thì đó là con chim một công trưởng thành anh em nhé thì đấy những kiến thức gọi là rất dễ thôi để anh em có thể nuôi bồ câu có một bạn hỏi mình à, nuôi chim bồ câu có giàu không anh <laughs> câu trả lời này à, mình có thể trả lời theo những cái hướng này ví dụ là nếu mà anh em mà cảm thấy muốn gắn bó với nó thì anh em sẽ giàu thôi mình làm hết sức mình còn đối với những anh em nào mà cứ nghĩ là làm cái gì cũng giàu ấy thì chắc chắn là mình sẽ không giàu đâu bởi vì mình chỉ nghĩ thôi mình không làm không giàu đâu anh em ạ ừ. cái kênh nông dân làm giàu của mình thì à, những anh em của mình là hỗ trợ rất là nhiều người và có cũng không ít người thành công thành công từ nuôi chim bồ câu anh em ạ mình hướng dẫn cho anh em nuôi chim bồ câu hướng dẫn cho anh em mở nhà hàng chim bồ câu luôn để mình tạo thành một cái vòng tròn khép kín tạo thành một vòng tròn khép kín và mình sản xuất mình tiêu thụ chim bồ câu luôn anh em nhé chính như vậy thì mình sẽ chủ động nguồn đầu ra của mình anh em cảm thấy ờ, mình nói hợp lý không chứ nhiều khi là cái đầu ra bấp bênh thì đúng là nhiều khi anh em cũng chùn bước trong cái việc mà không dám chăn nuôi còn đây mình hỗ trợ đầu ra cho anh em luôn thì anh em cứ mạnh dạn nhưng mình nói rồi ví dụ là anh em bây giờ mà nuôi gà nuôi heo thì nó hay bị dịch bệnh có con chim bồ câu anh em có bây giờ cả nghe thấy dịch bệnh H5N1 ở cái cái cái cái, cái, cái loại con giống này rồi chưa hoặc là dịch tả heo châu phi nó càng quét hoặc là bò thì bị à, viêm da nổi cục anh em thấy không có rất nhiều loại bệnh từ heo từ gà từ đến châu bò đều bị bệnh như vậy còn con chim bồ câu cùng lắm là bị à, gọi là à, bị cái à, nổi trái thôi bị đậu đấy nhưng mà mình trị nó cực dễ luôn trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ à, à, chỉ cái căn nguyên tại sao con chim bồ câu nó bị mắc bệnh và cách chữa trị nó như thế nào đó là những cái nội dung sắp tới mình cũng hy vọng là các anh em à, nuôi chim bồ câu cũng là chưa ăn nhiều lắm thì có thể theo dõi những cái video sắp tới của mình mình sẽ làm cho anh em luôn sở dĩ mình quay à, video trực tiếp và mình sử dụng những cái kỳ hình như này để cho anh em xem trong mùa dịch này thì mình không thể nào mình đi lại được đi lại rất khó khăn mình chỉ có thể ship hàng chim thịt thôi thì uh, mình cũng uh, hạn chế làm video quay người này tiếp xúc người kia nên mình làm cái video ở cái phim trường nhỏ nhắn của mình để cho anh em xem và còn bây giờ à, mình sẽ làm một nội dung à, cho anh em cũng là một nội dung cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay thì à, quay trở lại cái cái, cái livestream ngày hôm qua chút là à, làm sao để một con chim bồ câu mà một cặp chim một câu bố mẹ mà nuôi được từ 3 đến 4 con chim bồ câu siêu lời luôn anh em chỉ có nuôi như vậy anh em mới lời được anh em nhé chứ còn nếu mà mình không tạo được con chim bồ câu đàn là mình không lời được mà mình anh em chỉ cần hiểu đơn giản này con chim một câu bố mẹ tạo ra giá trị cho mình khi mà nó để được con chim một câu ra đàn và con chim một câu ra đàn nó lớn lên mình đem bán thì cặp đó mới mang lại giá trị cho mình anh em có thể thấy không mình cực kỳ đầu tư luôn cái áo của mình mình à, thêu hẳn con chim bên đây anh em <laughs> mình theo hẳn con chim bên đây anh em anh em cảm thấy cứ nhau mình theo hẳn con chim bên đây cho anh em xem luôn đây là chim bồ câu à, xin lỗi nha uhm, đây đúng là chim bồ câu nhé nhưng mà nhìn nó hơi giống con cò tại vì cái mỏ của nó à, hôm qua mình có à, nhờ bạn của mình à, à vài hôm trước nhờ bạn của mình theo thì chắc là nếu mà ngắn lại là y chắc con chim bồ câu nha nhưng mà hơi dài thì mình có thể à, nhìn nó hơi giống con cò một tí nhưng mà anh em cứ tin mình đi đây là con chim bồ câu mình là một người cực kỳ yêu chim bồ câu nha em ạ đây mình áo của mình là mình theo luôn mà mình <laughs> anh em thấy là mình đầu tư cho buổi livestream không Đấy, mình đầu tư đến mức độ như này từ phim trường của mình là từ quần áo mình theo chim luôn cho anh em xem cho nó hợp lý nói chung là à, từ đầu chí cuối của mình tất cả đều vì chim thôi anh em đó đúng không chim này là chim bồ câu anh em nhé chứ không phải là những loại chim khác những loại chim khác thì mình không nói đến làm gì nhưng đây là mình làm tất cả về chim bồ câu à, quay trở lại vấn đề một tí mình hơi sao nhãng một tí chút xíu thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vấn đề đó là tại làm thế nào để một cặp chim bồ câu bố mẹ nuôi được ba đến bốn con thứ nhất là mình áp dụng cho chim bồ câu bố mẹ ấp trứng à không không phải không ấp trứng mà là máy ấp trứng sử dụng máy ấp trứng cho chim bồ câu mình không tự cho chim bồ câu ấp trứng có nghĩa là cặp nào đẻ anh em phần này a này ví dụ a chỉ để đẻ thôi nhưng là đây này mình đánh lên đây cho anh em xem luôn này a là chỉ để đẻ thôi b chỉ để nuôi còn khúc giữa của nó là cái máy ấp trứng anh em nhé khúc giữa là máy ấp trứng là cái máy đó là tạo ra giá trị đấy anh em nhá ví dụ như là cặp A này đẻ trứng đi mình sẽ lấy trứng và máy ấp trứng 18 ngày sau 17 đến 18 ngày sau nó nở cho cặp này nó nuôi và để ý một chút xíu về thời gian ghép bỏ nghĩa là bỏ thêm một con chim một câu ví dụ là trong cái ổ đấy có sẵn hai con là mình bỏ thêm hai con nữa là bốn con vào đó nhất là lựa giờ giấc cái thứ hai là ngay tuổi hợp phải à, bằng nhau và là cái kích thước của nó xem xem bằng nhau để đánh lừa chim một câu bố mẹ sau đó là chim một câu bố mẹ nuôi con lớn ù ù luôn đây mình có thể show hình ảnh cho anh em xem luôn này đây là ba con này nó anh em thấy là nó à, kích thước bằng nhau không phải nói là khổng lồ luôn chim mà không bố mẹ cho ăn sữa diều nuôi con bằng sữa diều chứ ở cái à, độ tuổi nhỏ này là chim bồ câu chưa tự ăn được anh em nhé còn anh em nào mà nói chim một câu à, vài ngày tuổi mà tự ăn được là không đúng đâu nói chung là chẳng biết gì hơi chém gió chim một câu là đàn không ăn được anh em nhé mà chim bố câu bố mẹ bón và có một cái cách nữa đó anh em hay biết là nuôi chim một câu bộ với là chim một câu nở ra là con người tự nuôi không có sự chăm sóc của chim của bố mẹ anh em chế tạo ra một cái loại cám đổ vô tận mồm cho chim bồ câu con ăn đó là đồ chim bồ câu bốc còn mình không sử dụng cách đó tại vì mình nghĩ đó không phải là sự chiều chính hãng mà chim bồ câu bố mẹ tạo ra nên nó có mùi hôi của cám chính vì vậy khi mà anh em vào những nhà hàng anh em đi ăn gặp chim bồ câu mà bị hôi mùi cám đấy thì không chất lượng nên mình không áp dụng nên là chim bồ câu ra làng của mình siêu thịt của mình là luôn đảm bảo chất lượng là vậy đó anh em đấy còn anh em nào mà băn khoăn hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn để ghép chim bồ câu sao thành công cứ alo mình luôn 096 này 114 2323 còn chim bồ câu à, ở trên à, khu vực Tây Nguyên của mình là bao to luôn anh em to như gà anh em cứ để ý là con gà tre to như thế nào thì con chim bồ câu mình to không thì to hơn thôi nha. mình thử bắt một con cặp bồ câu gà ra hoặc là bồ câu thái là so và cũng xem xem nhau luôn để em có thể hiểu là mình nuôi nó chất lượng như nào và mình phân biệt chim bồ câu nó gọi là chính xác 99,9% còn 1% còn lại như mình từng làm video đó con chim bồ câu đó giới tính thứ ba thì uh, ngày hôm nay thì mình sẽ à, dành vài phút để tóm gọn lại tất cả những nội dung mình livestream có nghĩa là phân biệt chim bồ câu chống mãi khó khăn đối với nhiều người nhưng mà đối với mình cực dễ và mình chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm đối với anh em có những cách ví dụ như là cầm chim bồ câu lên hoặc là nhìn bằng vào đầu chim nhìn vào nhân trung hoặc là sờ vào hormone thì mình sẽ biết được đâu là chống mái còn cái thứ à, tiếp theo quan trọng nữa đó là tách chim một con đàn khỏi chim một con bố mẹ cái này giúp ích được cho anh em rất nhiều trong cái việc mà anh em có thể tự nhân giống luôn từ một ngàn cặp sau vài năm anh em lên vài chục ngàn cặp đó là chuyện bình thường bốn tháng anh em trung bình sản xuất hàng ngàn cặp chim một câu ra đàn giống như mình hiện tại bây giờ tự tiêu thụ chim một câu và cái thứ ba đó là làm sao để chim bồ câu nuôi một lúc ba bốn con tất cả những cái kinh nghiệm này thì hầu như là những cái trại bồ câu khác mình để ý kỹ là chẳng có ai à, làm video là nó kỹ như mình đâu họ chủ yếu lên đó để họ bán giống và cũng có số một số những kênh mạo danh kênh của mình để bán chim anh em nhé có đấy và khi mà mình nhận được những à, cuộc gọi à, để nhờ vào tại vì à, người ta mua phải chim bồ câu à, không chất lượng là bây giờ về nuôi như thế nào thì mình sẵn sàng mình có à, cung cấp cho anh em thông tin kiến thức để anh em nuôi chim nó à, nó không bị chết thì mình chia sẻ rất là nhiều lần rồi và nói chung là thời lượng quá hạn buổi livestream của mình à, mỗi buổi sẽ tóm gọn lại một số những nội dung như vậy và mình cũng à, có một sự đầu tư từ phim trường từ quần áo luôn anh em đến kiến thức đó anh em nào mà cảm thấy hứng thú thì à, à, đăng ký kênh giúp mình này à, và và tiếp tục theo dõi những cái nội dung tiếp theo của mình rồi nội dung của mình đến à, đây hôm nay thì cũng xin tạm dừng nhé rồi à, xin à, chào tạm biệt tất cả mọi người